chào quý vị đang đến với chương trình Mỹ vị bốn phương, một chương trình chuyên về đề tài ẩm thực. Và với kỹ thuật của truyền hình thì hy vọng cả nền ẩm thực của mọi miền thế giới sẽ hội tụ trong 15 phút của Mỹ vị bốn phương vào mỗi chiều Chủ nhật. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng dầu dừa tinh luyện Việt Coco và Thành Vinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế. Vâng thưa quý vị, có lẽ chúng ta không cần phải nói gì nhiều về vai trò của việc ăn uống đối với sự sinh tồn của con người. Nhưng khi dùng tới hai chữ ẩm thực thì chúng ta không còn bàn về chuyện sống sót nữa mà nhấn mạnh đến chất lượng cuộc sống. Ngoài những món ăn ngon, bổ dưỡng để nâng được thành mỹ vị, nó còn cần đến một số gia vị mang dáng dấp của nghệ thuật và nền văn hóa đầy màu sắc từ mỗi cộng đồng cư dân toàn cầu. Trong đó chỉ riêng Việt Nam thôi, sắc màu của ẩm thực cũng đã có nhiều cung bậc trải dài theo mảnh đất hình chữ S. Và câu chuyện về mỹ vị bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay xin được mở đầu bằng chuyến xuôi về miền Tây để tìm hiểu một loài cây đã trở thành văn hóa ẩm thực của người dân vùng sông nước. Có lẽ hình ảnh này không còn xa lạ với những ai từng đặt chân đến miền Tây như một bức tranh được vẽ nên bằng cỏ cây và sông nước. Chúng mình giấu trong tưởng tượng của nhiều người về vùng đất cực Nam trù phú, phóng khoáng, về ẩm thực phương Nam mộc mạc bình dị. Ở một nơi nóng ẩm quanh năm, cây dừa với tính dễ trồng, chịu hạn tốt và nước dừa có vị hàn, độ ngọt thanh đã đi vào hầu hết món ăn của người dân Nam Bộ, từ canh, xào, kho đến các loại chè, bánh. Chẳng hạn như nước dừa, vốn dùng để uống giải nóng, khi thấm lên thì trở thành thứ nước màu tự nhiên, khiến cho món ăn thêm phần đặc sắc. Cơm dừa cho ra loại nước cốt đặc trưng, thường dùng thay đường để tạo vị béo ngọt. Thật khó để có thể lý giải hết vì sao dừa lại trở thành nguyên liệu trong đa số món ăn của người Nam Bộ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nó đã tồn tại rất lâu cùng phong cách ẩm thực vốn thiên về sự phong phú, dư giả hơn là cái tinh vi kỹ thuật trong cách nấu, cách bày biện. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn, dần dần dừa và các chế phẩm làm từ dừa còn bước vào công thức làm đẹp, chữa bệnh trở thành loại thực phẩm đa dụng mà bất kỳ người tiêu dùng nào, nhất là các cô, các chị đều mong muốn được đặt lên kệ bếp. Nắm bắt tâm lý này, có một nơi đã kiên trì tìm tòi để tạo ra các chế phẩm được làm từ dừa, vừa bảo quản lâu, vừa dễ dàng sử dụng. Sẽ không còn phải lo lắng nếu bạn muốn uống dừa mà lại ngại phải chặt, bổ nhiều lần. Sẽ không còn phải mất hàng giờ đồng hồ vì các công đoạn, nạo, hấp để cho ra loại chất béo tự nhiên Chỉ cần vài thao tác mở hộp, bạn đã có ngay nước dừa tươi nguyên chất hay thứ nước cốt dừa thơm ngon như sữa, hoàn toàn thay thế được kem và sữa tươi trong hầu hết món ăn. Nếu dừa nước, nước cốt dừa lấy lòng người tiêu dùng bằng mùi vị tự nhiên, thì việc nó dễ bị chua và vấn đề vệ sinh chế biến khiến cho không ít bà nội trợ băn khoăn. Khắc phục điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quế đã đầu tư hàng loạt trang thiết bị tiên tiến đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ tạo nên các loại nước dừa đóng hộp, nước cốt dừa, dầu dừa đạt chuẩn, thời gian sử dụng lâu mà còn khoác lên dáng vẻ mới, năng động cho hình ảnh trái dừa, cơm dừa vốn đã quen mắt với người dân. Có thể nhiều người lo lắng vì chất lượng đóng hộp không thể gói trọn hết hương vị vốn có của loại trái đã quá quen thuộc này nhưng những gì mà 20 năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quế mang đến cho người tiêu dùng là câu trả lời xác thực. Trong thời gian vừa qua thì ờ, công ty chế biến dừa lương quế của chúng tôi ờ, đầu tư đổi mới về công nghệ ờ, tạo ra những cái dòng sản phẩm mà có giá trị gia tăng cao như nước cốt dừa, dầu dừa, rồi nước dừa và đã hội nhập sâu được vào thị trường thế giới ờ, đặc biệt là những cái nước mà khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, ờ, Mỹ, Canada và một số nước ở khu vực châu Âu. Song song về mặt công nghệ thiết bị thì ờ, các cái chứng nhận yêu cầu là cũng phải đảm bảo ISO, HACCP hay là các cái chứng nhận về trách nhiệm xã hội để làm sao tất cả những cái quy định mà của các nước nghĩa là chúng ta phải có đủ những điều kiện để chúng ta hội nhập thì cái sự hội nhập chúng ta mới thành công tiện lợi nhưng vẫn ngon miệng an toàn điều mà những con người vốn theo phong cách công nghiệp trong ăn uống luôn mong mỏi và tìm kiếm mong rằng với thiết bị hiện đại chuyên dụng và đạt tiêu chuẩn an toàn thứ hương vị này sẽ còn phản phất trong bữa ăn của các gia đình hay đơn giản là được cầm trên tay và theo chân các thực khách đi đến khắp nơi trên mọi miền đất nước và thế giới. Tiếp nối câu chuyện về trái dừa trong văn hóa Nam Bộ, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, xin được mời quý vị cùng những người thực hiện chương trình khám phá một công thức nấu ăn cũng sử dụng dầu dừa làm nguyên liệu chế biến. sườn là một món ăn phổ biến trong các bữa ăn của gia đình Việt. Và anh Đạt ơi, ngoài món sườn ram, sườn kho thì ngày hôm nay anh có thể giới thiệu cho em thêm một món về sườn, cũng nguyên liệu là sườn nhưng mà là nó phong phú đa dạng hơn được. Chào Phương Linh và chào quý vị khán giả của kênh à, HTV trong chương trình à, gọi là Mỹ vị bốn phương À, hôm nay tôi sẽ gợi ý cho các bạn cái cách thực hiện một cái món sườn mới với lại một loại nguyên liệu và gia vị mới tại Việt Nam của chúng ta mà từ xưa giờ các bạn chưa có biết cách đưa vào trong cái cái món ăn của mình để tạo nên sự phong phú. Phương Linh có biết đó là loại gia vị gì không? Dạ em thua em đó. rất tò mò đúng dạ. không? Anh sẽ giới thiệu với em hôm nay một cái nguyên liệu có thể tạo cho em có được một cái món sườn bay bổng hơn và chắc chắn sẽ ngon hơn tất cả những món sườn mà từ xưa giờ em đã được sử dụng qua. Chúng ta sẽ dùng cái tiêu lót hay còn gọi là tiêu trái dài sao lão quá vậy anh bình thường em thấy có đúng, tiêu à, sọ à, tiêu em, đen thôi. đúng rồi trên thị trường em chỉ thấy là tiêu sọ tiêu đen hay dạ. là còn gọi là tiêu hạt đúng không dạ. nhưng mà cái tiêu trái dài này chỉ đặc biệt ở việt nam chúng ta có hay nói đúng hơn đó là quốc hồn quốc tí của việt nam đó ừ. và cái gốc của nó ở đâu ra ở gia lai ở con tum ở bình phước thì mới có được cái giống tiêu này và ừ. cái giống tiêu này là cái giống tiêu mà nó mang cái dược tính rất là cao ngoài ra cái mùi thơm cũng như là cái vị cay của nó sẽ khiến cho cái món ăn của chúng ta khi kết hợp vào nó sẽ rất là ngon và một cái thứ hai nữa là với cái tiêu lốp này á trong cái công thức sườn này anh sẽ dùng là cái tiêu lốp tươi ha cái này và mình ngâm giấm không mình ngâm giấm đó để giữ được lâu và đây là cái tiêu lốp mà anh đã rang hay còn gọi là riêng với đại đường để kết hợp riêng ừ. cho cái món này em thấy là chúng ta sẽ sẽ thưởng thức một cái món sườn mà anh tin là em sẽ thấy nó rất là lạ dạ. nó là một thôi nhưng dạ. cái vấn đề là cái này giấm. để mình trang trí à. tạo tính hấp dẫn và chính của nó là mình sẽ dùng một muỗng súp cái tiêu lớp rang đường dạ. này để phối hợp trong cái việc mà ướp với cái sườn ừ. như nãy thực hiện món sườn này á đầu tiên á là chúng ta phải chiên sơ cái sườn cho nó chín trước rồi sau đó là chúng ta mới rang với gia vị để giúp cho cái món sườn của chúng ta nó chín hoàn toàn và nó sẽ có cái uh, vị đặc trưng yeah. Dạ. sau khi sườn em mua ở chợ về đúng không em ừ. sẽ cắt ra thành những cái cục vuông vừa phải như vậy nè để dễ gấp ví dụ trong gia đình của em là bốn người thì em có thể sử dụng cho anh là khoảng 300 gram sườn là được rồi với 300 gram sườn tương đương với hai cái cây chĩa như thế này hai cái sườn chìa như thế này nè em chặt cục ra à, mình có cần sơ chế gì à, ờ, hiển nhiên là em phải rửa sạch nó đi ha ừ. em rửa sạch nó đi rồi sau khi mà em rửa sạch xong á em sẽ cho vào đây uh, hỗn hợp dầu em chiên à, ngập dầu dạ. cho em cho cái hỗn hợp sườn này vào chiên và dạ. mình chỉ cần rửa sạch rồi mình cho rồi. chiên thôi em uh, rửa sạch rồi em cho vào cái hỗn hợp dầu này em chiên em chiên khoảng cho anh 3 à, đến 5 phút là cái sườn nó chín đều đến bên trong luôn thì lúc đó là em vớt ra giai đoạn này bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái nguyên liệu cho cái món sườn của chúng ta món sườn này của em nó sẽ ngon hơn em cho vào đây cho anh khoảng một muỗng nước mắm ngon ha dạ. một muỗng nước mắm cá cơm em à, thêm vào đây cho anh một muỗng sốt ướp thịt đa dụng dạ. đây em ngửi cái mùi cá thơm không nó có cái mùi tiêu đúng không tiêu đó đúng rồi dạ. em cho vào đây một muỗng sốt em có thể tìm mua trong các cái hệ thống à, gia vị tại các chợ lớn và bây giờ em nhìn nè với cái sườn sau khi mà em à, cho vào dầu chiên nó sẽ có được cái màu vàng như thế này nó bắt đầu, bắt đầu nó vàng tới rồi đúng không yeah. Dạ. và nó sẽ chín đều cái sườn nè và nên nhớ á, nếu mà em muốn chiên đồ ăn ngon thì em nên dùng cái cái uh, dầu dừa này cho anh Đó. như là cái gợi ý tại yeah. Dạ. sao nó giữ nhiệt cái thứ hai nữa là không cholesterol và cái thứ ba nữa là gì cái dầu này rất là tốt cho cái việc chiên xào và sử dụng nấu ăn trong gia đình hàng ngày bình thường là à. em rất là ngán ăn những món ăn dầu mỡ là em sợ đúng rồi bây giờ thì người ta rất là ngán đúng không nhưng mà với đầu bếp chuyên nghiệp của tụi anh á, thì tụi anh rất là kén chọn các cái loại ừ. dầu để dùng để chế biến nhưng khi mà anh sử dụng cái loại dầu dừa này thì anh thấy là cái món ăn của anh nó hấp dẫn và nó tạo được cái hiệu ứng rất là tốt khi mà anh hoàn thành cái cấu thành của món ăn sau khi chúng ta đã cho đầy đủ nguyên liệu vào đây xong thì cái sườn của chúng ta cũng đã chín tới nè yeah. Dạ. bây giờ á em sẽ cho cái hỗn hợp sườn này vớt ra em sẽ ướp trực tiếp vào cái hỗn hợp gia vị mà chúng ta vừa chuẩn bị xong là có gì nước mắm ngon nè rồi một muỗng sốt ướp thịt đa dụng nè yeah. Dạ. thêm với lại một muỗng súp cái tiêu lót, tiêu lót. được uh, rang với lại đường yeah. Dạ. và em chỉ trộn đều lên giùm anh đúng chưa em trộn đều lên để anh sẽ xử lý cái phần còn lại bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành món ăn này bằng cách là tạo mùi thơm hấp dẫn cho món ăn đúng không ví dụ như là tụi em là, là phái nữ nào mỗi lần mà đi dùng tiệc là phải make up lên đúng không yeah. Dạ. phải môi son má hồng <laughs> thì để một cái món ăn ngon của chúng ta chúng ta cũng vẫn làm y chang như vậy có nghĩa là gọi là make up cho món ăn yeah. Dạ. make up cho món ăn bằng cách là gì thay vì em xịt nước hoa vào em thì bây giờ là anh xịt gia vị vào nó là cách mà chúng ta sẽ tạo cho cái món ăn của chúng ta đặc trưng à, để à, món sườn này nó ngon em cũng sẽ cho anh một vài cái lát hành tím được thái nhỏ như thế này đó. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cái mùi thơm cho cái món ăn này của chúng ta. Em sẽ cho vào đây cho anh khoảng 2 muỗng dầu. Này gọi là dầu dừa ha. Vì cái đết nữa là em sẽ cho vào đây cho anh cái hỗn hợp hành đã được thái nhỏ và cái tiêu lót tươi này nè. Em đặt đặt ra về giùm anh. Dạ. Em bỏ vào đây. Đó. Em sẽ có được một cái món sườn rang với lại tiêu lót rất là đặc trưng. Và em biết đây là dạ. cái lá gì không? Là lá lốt. Lá lốt ngoài ra đó em có thể dùng thêm cho anh khoảng 10 cái lá lốt này thái nhỏ để tăng thêm cái mùi thơm hấp dẫn cho cái món sườn này em sẽ thái cái lá lốt này thành những cái sợi mỏng như vậy dùm anh đó. mình cho vào mình sẽ cho vào và một vài lát hành một vài lát ớt cũng sẽ giúp cho cái món sườn của em rất là đặc biệt sau khi mà chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu này em sẽ rang sơ và sau đó em sẽ cho cái hỗn hợp sườn này vào đây dùm dạ yeah em nghe mùi không em thấy cái mùi tiêu nó đặc trưng không ờ. hơn nước mũi luôn. và quan trọng nữa đó là chúng ta không cần phải thêm gọi là hỗn hợp nước màu đúng dạ, không dạ, đúng đây rồi. cũng là cái cách nấu ăn an toàn nhất với gia vị như vậy nó sẽ làm cho cái món sườn của em rất là bóng bẩy nè nó lên cái màu vàng nâu cánh gián nè nó gọi là cái ừ. màu gọi là golden brown rất là đẹp ha em có thể coi cái cái màu sườn rồi em có thể lấy cái muỗng này để em sẽ thử xem coi là cái vị đúng rồi em rửa sơ xong rồi em sẽ thử xem coi là cái vị em có ưng ý hay không để coi em cho anh biết ý kiến là món sườn rang với lại cái tiêu lót này nó có khác gì so với những món sườn lạ không ừ, nó có một cái vị um, cay vị thơm của tiêu mà ừ, rất là khó diễn tả đúng không không, không diễn tả được thành lời quý vị <laughs> anh hy vọng là với cái món sườn rang tiêu lốp này sẽ là một cái chọn lựa mới cho cái bữa ừ. cơm ăn à, cái bữa cơm của gia đình quý vị thêm phần sinh động và hấp dẫn và đừng quên với món sườn rang tiêu lốp của chúng tôi ngày hôm nay tôi tin chắc rằng chỉ cần cơm nóng thôi các bạn sẽ có ngay một cái một cái bữa ăn phải nói là rất là hấp dẫn và giờ phương linh hãy cho anh một cái đĩa sạch bên kia chúng ta sẽ hoàn tất cái món sườn và em sẽ giới thiệu với lại gia đình của em trong cái à, dịp cuối tuần vào tuần này và chắc chắn mọi người sẽ rất là ngạc nhiên khi biết sử dụng cái tiêu lót để tạo ra được cái món ăn đặc trưng của chúng ta chúng Nghe ta sẽ có món sườn lạ lắm rồi anh tiêu lót đúng rồi tiêu dạ. lót cái tên của nó là tiêu lót sản phẩm này tiêu này mình có thể mua ở đâu được anh um, hiện nay á, là em có thể vào hệ thống của siêu thị dạ hoặc là em có thể ra mua tại các cái sạp gia vị của chợ truyền thống thì đều có bán cái loại tiêu lớp này à. nhẹ nhàng trang trí một cái cọng ngò tây nhỏ nhỏ thôi em đã có ngay một cái đĩa sườn rất là ngon và anh tin là mối món sườn ngò rang tiêu lớp này sẽ là một lựa chọn không thể thiếu cho bữa cơm của em Dạ, cảm ơn anh vì món à, sườn rang tiêu lốp ngày hôm nay. Anh hy vọng với món sườn rang tiêu lốp của anh ngày hôm nay sẽ góp thêm một cái phần lạ hơn trong cái ẩm thực của mỹ vị bốn phương và chúc cho em cũng như quý vị à, xem đài của kênh HTV có được nhiều lựa chọn hơn trong việc sáng tạo món ăn của mình hàng ngày. Xin được cảm ơn anh vì món sườn ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỹ vị bốn phương kỳ sau. Còn bây giờ Phương Linh và anh Đạt xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp xin lại quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý vị cách nấu món sườn độc đáo với thứ gia vị mới là tiêu lớp. Chúc quý vị có những bữa ăn ngon miệng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 40 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu dừa tinh luyện Việt Coco và Thành Vinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế. Xin chào và hẹn gặp lại.